Dạ, sa thú, sa thú lành thai, chúng con thanh kính đảnh lễ tri ân. thường tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng, truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đầu tràng, kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã sai mặt đầu tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn câu Rạng Đông đã mở room và cho đạo tràng chính pháp à, của Thượng tọa Pháp Tân tuần rồi. Và dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Đại Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì như Pháp kính hơi bàn tay quý vị có thể ôm bài tiểu bộ kinh tuần rồi um, Thượng tọa Pháp Tân giảng hai bài và mỗi vị ôm một bài dạ sao thú hàng tay cô đàn đông tim dạ mời cô tu nữ tự duyên mời nhung phạm à, mời thanh thủy mời cô cẩm vân mời còn sót ai không dạ mời cô nguyên tịnh dạ mời tất cả quý vị trong đạo tràng vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ à. nam mô bụt thai dạ dạ kính mời cô đàn đông tiên phong nha sa thú cô tu nữ như pháp còn kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ăn đức phật ăn đức pháp và ăn đức tăng còn kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng còn kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cô tu nữ tuệ duyên cô tu nữ như pháp con kính chào đạo tràng dạ sau đây con xin đọc ôm bài kinh kinh tiểu bộ ý tí vuốt tá cá kinh phật tự thuyết chương 4 phẩm mê khí giá bài 5 la mã như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở cô sâm biết tại khu vườn cô xí tá lúc mấy giờ thế tôn sống bị các tỷ kheo tỷ kheo ni nam cư sĩ nữ cư sĩ các vua các đại thần của vua các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy rầy. Bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái, an ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau. Nay ta sống bị các tỷ kheo, tỷ kheo ni, dân dân, quấy rầy. Vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái, an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời đại chúng, rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào cô xâm bí để khắc thực. khắc thực ở cô xâm bí xong, sau buổi ăn, khi đi khắc thực trở về, liền dọn dẹp sàn tỏa của mình, cầm y bát, không nói cho thị giả biết, không báo cho chúng tỷ kheo biết, một mình không có người thứ hai ra đi bộ hạnh hướng đến ba lý dây ba lý lây giá cá tiếp tục bộ hành và đi đến ba lý lây giá cá tại đây thế tôn sống ở ba lý lây giá cá khốn rừng rắc khí tá dưới gốc cây xa lá phát đá rồi một con voi bị các con voi các con voi cái các con voi con các con voi còn bú quấy rầy ăn cỏ với đầu ngọn bị cắt đứt ăn các cành cây bị gãy uống nước bị dẫn đục khi lục hẳn hụt lặn xong lên khỏi nước nó bị các con voi cái cọ sát thân hình vì bị quấy rầy nên khổ không có thoải mái an ổn rồi con voi ấy suy nghĩ ta bị các con voi các con voi cái dân dân ta vì bị phiền quấy rầy nên khổ không có thoải ổn vậy ta hãy sống một mình xa rời khỏi đàn voi rồi con voi ấy rời khỏi đàn voi đi đến ba lý lây giá cá tại khốn rừng rác khí tá, ở gốc cây xa lá pháp đá, tại đấy con voi ấy, tại chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái dồi của đem nước uống, đồ ăn để Thế Tôn dùng. Rồi Thế Tôn trong khi sống độc cư thiền định, tư tưởng như sao khởi lên, ta trước đây bị các tỷ kheo, tỷ kheo ni, dân dân, quấy rầy, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không có bị các tỷ kheo, dân dân, không có bị các ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo quấy rầy. Vì không bị quấy rầy, ta sống an lạc, thoải mái. Còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau Trước đấy ta sống bị các con voi dân dân quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không bị các con voi dân dân quấy rầy. Ta ăn cỏ với đầu cỏ ngọt, với đầu ngọn không bị cắt đứt, ăn các cành cây không bị bẻ gãy. Uống nước không bị dẫn đục, khi hụt lặng xong lên khỏi nước ta không bị các con voi cái cọ sát thân hình, ta không bị quấy rầy nên sống an lạc, thoải mái, an ổn. Rồi Thế Tôn sau khi biết hạnh diễn ly của mình, giới tâm của mình, biết được tâm của con voi ấy, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Bài năm Đây là voi với voi, giới dôi có ngà lớn giới tâm điều phục tâm một mình vui thích rừng dạ thưa hết câu số 5 kính mời cô tuệ duyên đọc tiếp câu số 6 mô thầy giá Nam mô tham mai sang khác con để kính lễ thường cảm minh hạnh đại đức từ đức kính lễ quý cô nữ cô như pháp và thân chào quý thiền nam tín nữ và xin bài bài bạn tới đâu rồi đến đâu hả rạng đông à, 42 hả như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn tại Chê đá khu vườn ông Anathabindika. Bây giờ Đô La sống đừng mặc y lượng từ đóng rác chỉ mang ba y ít dục biết đủ viễn ly không ưa hợp tinh cần tinh tấn nói hạnh nói hạnh đầu chú tâm vào tăng thượng tâm thế tôn tôn giả vinh đô lắc phà ra đọt chá ngồi không xa bao nhiêu ngồi già lưng thẳng chú tâm vào tăng thượng tâm rồi thế tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này ấy nói lên lời cảm hứng này không mắng không mắng không gia hại chế ngự ở trong giới bổn tiết độ trong ăn uống nằm ngồi chỉ một mình chú tâm vào tăng thượng chính lời chư phật dạ đã hết rồi phải không rạng đâu dạ cảm ơn à, rạng đông đã phát bài Để bây giờ đã thấy tín hiệu của à, pháp nguồn lào cai Dạ con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đỉnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đỉnh lễ đại đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính cảm ơn cô Như Pháp à, Phạm cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, con xin phép được đọc uh, kinh tiểu bộ uh, kinh Phật tự thuyết chương 4 phẩm mê khí giá bài 5 như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Cô Sá Pi Cô Sampí tại khu vườn Gô Xí Tá lúc bấy giờ Thế Tôn sống bị các tỷ kheo tỷ kheo ni nam cư sĩ các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy dày, bị quấy dày nên khổ, không có thoải mái, an ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau. Nay ta đã sống bị các tỷ kheo, tỷ kheo ni, vân vân quấy dày, vì quấy dày nên khổ, không có thoải mái, an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời đại chúng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Kosambi, để khất thực. Khất thực ở Cô Sắp Bí. Xong sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, liền dọn dẹp sàng tọa của mình, cầm y bát, không nói cho thị dạ biết, không báo cho chúng tỷ kheo biết, một mình không có người thứ hai ra đi, bộ hành hướng đến Pa Lý Lây Giá Cá, tiếp tục bộ hành và đi đến Pa Lý Lây Giá Cá. Tại đây, Thế Tôn sống ở pa Lý Dây là Giá Cá, nhóm rừng Rắc Khí Tá, dưới gốc cây Sa La Thá, Thát Đá. Rồi một con voi bị các con voi, các con voi cái, các con voi con, các con voi còn bú quấy dày với ờ, đầu họ bị ăn cắt, cành cây bị gãy, uống nước bị vận độc Khi lục khi hụp lặn trong xong lên khỏi nước nó bị các con voi cái cọ sát thân mình thân hình vì bị quấy dày nên khổ không có thoải mái an ổn rồi con voi ấy suy nghĩ ta bị các con voi các con voi cái vân vân ta bị phiền quấy dày nên khổ không có thoải mái an ổn vậy ta hãy sống một mình xa rời khỏi đàn voi rồi voi ấy rời khỏi đàn voi đi đến Palilay giá cá tại khóm rừng Karit Rakita ở gốc cây Sala thắt đá tại đấy con voi ấy lại chỗ nào Thế Tôn ở tại chỗ đó dọn sạch cỏ với cái vòi của mình đem nước uống đồ ăn để Thế Tôn dùng rồi Thế Tôn trong khi sống độc cư thiền định tư khởi lên ta chức phân quấy dày không có thoải mái an ổn nay ta sống không có bị các tỳ kheo không có bị các ngoại đạo đệ tử các ngoại đạo quấy dày vì không bị quấy dày ta sống an lạc thoải mái còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau trước đây ta sống bị các con voi quấy dày vì bị quấy dày nên khổ không có thoải mái an ổn nay ta sống không bị các con voi quấy dày ta ăn cỏ với đầu ngọn không bị cắt đứt ăn các cành cây không bị bể gãy, uống nước không bị vẫn đục. Khi hụp lặn, xong lên khỏi nước, ta không bị các con voi cái cọ sát thân hình, ta không bị quấy dày nên sống an lạc, thoải mái, an ổn. Thế rồi, thế, rồi Thế Tôn, sau khi biết hạnh viễn ly của mình, với tâm của mình, biết được tâm của con voi ấy, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Đây là voi với voi, với voi có ngà lớn, với tâm điều phục tâm một mình vui thích dừng dạ hết câu năm con xin uh, kính lành lễ thương tọa pháp tăng lại con dạ con xin Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô tham ma, Gia, Nam mô sanh Kha Gia. Con kính lành lễ Đức Phật, con kính lành lễ Giáo Pháp, con kính lành lễ Đức Tăng. Con kính lành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp đại đức đại đức cùng chư tôn đức kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong rung con xin đọc bài như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở xa quát thí tại chê tá quá ná khu vườn ông na thá pin đi ca lúc bấy giờ tôn giả của pin đô lá ba rác ngồi không xa thế tôn như ngồi kiết già lưng thẳng sống ở rừng đi khất thực đóng rác chỉ ít dục biết đủ không ưa thích hội họp tinh cần tinh tấn nói hạnh đầu đà chú tâm vào tăng thượng tâm thế tôn thấy tôn giả đô lá pa ra đò chát ngồi không xa bao nhiêu ngồi kiết già lưng thẳng chú tâm vào tăng thượng tâm rồi thế tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này ngay trong lúc ấy này gia hại chế tự trong giới một độ trong à, ngồi chỉ một mình chúng tăng vào tăng thượng chính lời chư Phật dạy hết câu năm Nam mô Bụt Hà Gia Xà thủ xà thủ cha dạ, con tôi pháp thành kính lãnh lễ hưởng thọ pháp tân cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo trang dạ, cảm ơn như pháp mời nhung phạm hay là uh, cô nguyên tịnh vị nào có thể đưa bàn tay ông bay thì uh, cho như pháp một tín hiệu như pháp xin nhường mít ạ à. Dạ, sa thú cô Như Pháp ạ. Nam mô Bút Thai á, Nam mô Thăng Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Thượng tọa Minh Hạnh. Tân Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng con xin cảm ơn cô Dạng Đông đã cho bài Kinh Tiểu Bộ y Tý Vũ Gú Ta Cá Kinh Phật Tự Thuyết chương 4 Phẩm Mê Gia Bài 5 Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Cô Sam Bí tại khu vườn Cô Xí Tá Lúc bấy giờ Thế Tôn sống bị các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy dày, bị quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau, nay ta sống bị các tỷ kheo, tỷ kheo ni vân vân quấy dày, vì bị quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời đại chúng, rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào cô Sam Bí để khất thực. Khất thực ở cô xăm bí xong, sau buổi ăn khi đi khất thực trở về, liền dọn dẹp sàng tọa của mình, cầm y bát không nói cho thị giả biết, không báo cho chúng tỷ kheo biết. Một mình không có người thứ hai ra đi, bộ hành hướng đến Pali, Pali, Pa Lý Lây Giá Cá tiếp tục bộ hành và đi đến Pa Lý Lây Giá Cá. Tại đây, Thế Tôn sống ở Pa Lý Lây Giá Cá, khóm rừng rắc khí tá dưới gốc cây xa lá phá đá rồi một con voi bị các con voi các con voi cái các con voi con các con voi còn bú quấy dày ăn cỏ với đầu ngọn bị cắt đứt ăn các cành cây bị gãy uống nước bị vẩn đục khi hụt lặt xong lên khỏi nó bị các con voi cái cọ sát thân hình vì bị quấy dày nên khổ không có thoải mái an ổn rồi con voi ấy suy nghĩ, ta bị các con voi, các con voi cái, vân vân, ta bị phiền quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời khỏi đàn voi. Rồi con voi ấy rời khỏi đàn voi, đi đến Pali lấy giá cá. Tại khóm rừng Rakhit ở gốc cây Sa Lá Phá Đá, tại đấy con voi ấy tại chỗ nào thế tôn ở Tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái vòi của mình, đem nước uống, đồ ăn để Thế Tôn dùng. Rồi Thế Tôn trong khi sống độc cư thiền định, tư tưởng như sau được khởi lên. Ta trước đây bị các tỷ kheo, tỷ kheo ni vân vân quấy dày, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không có bị các tỷ kheo, vân vân, không có bị các ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo quấy dày vì không bị quấy dày ta sống an lạc thoải mái còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau trước đây ta sống bị các con voi vân vân quấy dày vì bị quấy dày nên khổ không có thoải mái an ổn nay ta sống không bị các con voi vân vân quấy dày ta ăn cỏ với đầu ngọn không bị cắt đứt ăn các cành cây không bị bẻ gãy uống nước không bị vẩn đục khi hụp lặt xong, lên khỏi nước, ta không bị các con voi cái cọ sát thân hình, ta không bị quấy dày nên sống an lạc, thoải mái an ổn. Rồi Thế Tôn sau khi biết hạnh viễn ly của mình, với tâm của mình biết được tâm của con voi ấy, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Đây là voi với voi, với voi có ngà lớn, với tâm điều phục tâm, một mình, vui thích rừng. Hết câu 5 Dạ con xin kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân, con thành kính đảnh lễ đại đức tề đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu và dạ, con kính lễ cô vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Quát Thí, tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ tôn giả Bindo không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Không mắng không gia hại, chế ngự trong giới bổn, tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ một mình, chú tâm vào tăng thượng, chính lời chư Phật dạy. Dạ hết câu 6 Dạ con kính trân đầu chàng Dạ con kính thỉnh cô tu nữ như Pháp Nam Mô Bích Thà Dạ con kính tri ơn cô Rạng Đông Dạ, xa thủ xa thủ cảm cảm ơn cô Nguyên Tình dạ, Vào đầu giờ tới giờ thì phải ôn bài chứ Sư rất là hoan hỷ khi quý vị trả bài Nên quý vị đừng có lo là trễ giờ nha Cứ tiếp tục trả bài dạ. Sư rất là hoan hỷ dạ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 nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ samma sambu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ samma sambu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ samma sambu hà sang hàng thiện tính mãi mê trần cảnh na nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trí rảnh ra nga não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều nghe chánh pháp như người được ngọc ngã nghe pháp nhiều chư phật ngợi khen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 Bài học ngày hôm nay Kinh Tiểu Vợ Itivuttaka Kinh Phật Tự Thuyết Chương 4 Phật Mê Hỷ Giá Bài 7 La Mã Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở sau Quách thi sau Quách Thi tại Chê Tá Quá Ná Khu vườn ông Anna Tha Kinh Đi Cá Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu Kiết già lưng thẳng ít dục biết đủ quyển ly không ưa hội hợp tinh cần tinh tấn chú tâm vào tăng thượng tâm thế tôn thế tôn dạ sari vô tá ngồi không xa bao nhiêu kiết già lưng thẳng ít dục biết đủ viễn ly không ưa hội hợp tinh cần tinh tấn chú tâm vào tăng thượng tâm rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này Ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này 7 tâm tăng thượng ẩn sĩ không phóng vật tu tập trên con đường cảnh trí vì ấy không sầu muộn luôn luôn được an tịnh thường nắm giữ chánh niệm ác mơ bích tha giá và bạn chánh kinh đến đây đã chấm hết con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi thuyết giảng đại học ngày hôm nay như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính nhân mít đến sư à dạ nam mô bích thaya nam mô tham dhammaya nam mô khai sankhaya con thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính chào à, thượng tọa minh hạnh đệ đức tự đức kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ và cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 7 trong tiểu bộ kinh này. Trước khi à, giảng thì à, chúng tôi cùng quý vị hướng về tam bảo đảnh lễ thực thật. Arahang Samma Sambuto Bút Thăng Phà Cà Quanh Tăng Đề Mỹ Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác Đẳng Thiền Nhân Sư Bị Trí Vẹn Toàn Soakato Phagawata Thammo Thammang Namasami Nhất tâm định lệ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng Đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ Subatibano Phagawato Sawakasankho Sankhang Namami Nhất tâm định lệ chư hiện thánh tăng Các ngài đã đắc quả thánh còn phạm là mô phạm của quần sinh là phước điện của chư thiên và nhân loại nguyện cầu mong tam bảo giang hộ cho chư tôn đức quý cô tu nữ quý nam tín nữ luôn được sự an lạc nam mô bút tha gia à, kính bạch uh, chư tăng kính thưa quý vị cái bài học hôm nay đó là chúng ta học bài à, bảy la mã phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc ở đây à, trong cái câu chuyện của được diễn ra ở tại à, Chetawana Sawathi à, lúc bấy giờ đó thì tôn giả Sariputta đó, tức là ngồi không xa Đức Phật bao lâu bao xa không có xa nhiều rồi lưng ngài à, thẳng kiết già lưng thẳng à, ở đây được nói đến là ít dục biết đủ diễm ly không ưa hội họp tinh cần tinh tấn chú tâm vào tăng thượng tâm ở trong cái bài kệ này đó thì uh, chúng ta thấy rằng là nói rằng tăng thượng tâm ẩn sĩ phóng dật tu tập trên con đường chánh trí vì ấy không sầu muộn luôn luôn được an tịnh thường nắm giữ chánh niệm trước nhiên á, trước tiên ta sẽ nói đến cái cái gọi là cái bậc ẩn sĩ bậc ẩn sĩ bậc ẩn sĩ ở đây đó là trước nhất đó là người thích độc cư thiền định thích ở một cái nơi ờ, vắng lặng cái nghĩa thứ hai của bậc ẩn sĩ là, tức là nội tâm được an tịnh <clears throat> nội tâm được an tịnh ngày xưa đó thì à, quý vị biết rằng à, cho đến ngày hôm nay cái việc mà chúng ta hành trì giáo pháp đó dạ cảm ơn cô rạng đông cho biết đã nghe rõ chúng ta hành trì giáo pháp đó thì à, quý vị biết đó là để cái mục đích của, cuối cùng của mình đạt được cái sự an lạc đạt được cái sự giải thoát cho nên ờ, bằng với cái phương pháp nào thì ờ, chư tăng ngày xưa đó ờ, tức là thích sống một cái đời sống độc cư và điều đó nó vẫn còn có cái giá trị cho đến ngày hôm nay ngày nay do cái cuộc sống đó thì mình không lật làm được như vậy không có thể là ở một mình độc cư ở trong rừng hay là mình cũng không thể uh, sống ở trong một cái hoàn cảnh mà uh, chúng ta hoàn toàn là nó ít giao tiếp với lại các cái mối quan hệ ở ngoài chính vì á chúng ta có những cái mối quan hệ giao tiếp như vậy à, thì nó có thể làm cho chúng ta bị bận rộn bị bận rộn cho nên ở đây đó trước tiên ta nói đến các các bậc ẩn sĩ tức là chỉ cho những cái bậc mà những cái vị mà thích đời sống độc cư độc cư tức là mình à, ở một cái nơi thanh vắng mình không phải là ở trong rừng nhưng mà ít ra đó là mình à, à, ở một cái nơi à, thí dụ như cái cốc cái am cái nơi cái phòng của mình cũng vậy tức là đời sống mình không có để bị rộn rịp bị bận rộn về những cái mối liên hệ ở bên ngoài nhiều một trong những cái điều mà bà Mahabhacha Kotami tức là trong kinh tăng chi có nói đó là bà ha mahabachakotami đó hỏi đức phật á, là bạch đức thế tôn như thế nào được gọi là chánh pháp thì à, đức phật ngài mới nêu ra tám cái tiêu chí tám tiêu chí tức là trong đó có thiểu dục có tri túc rồi là thích sống đời sống độc cư à, tám tiêu chí tất cả nhưng mà trong đó có cái có cái tiêu chí là thích một cái đời sống độc cư hay gọi là thiểu dục tri túc thiểu dục thì ở đây chúng ta đọc cái cái đoạn kinh này đó chúng ta mới thấy rằng à, ngày xá lợi phất thì chúng ta cũng biết rồi chúng ta đọc đến kinh điển Bali đó cũng có nghĩa là chúng ta tìm đến cái hình ảnh xác thực nhất của Đức Phật cũng như là chắc các vị thánh của đệ tử của Đức Phật để chúng ta thấy được hành trạng của các ngài, đời sống của các ngài, rồi à, chúng ta có thể noi theo, chúng ta có thể bắt chước theo để từ đó chúng ta tìm được cái sự an lạc từ nội tâm bởi vì chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Cho nên ở đây đó cái điều đầu tiên đó là thích cái đời sống đầu cư. Đời sống đầu cư cái thứ hai nữa đó là quý vị biết rằng à, cái à, trong kinh cũng có nói đó tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiện à, tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiện chúng ta nhiều khi chúng ta chọn một cái chỗ ở đó ở đây chúng tôi nói một điều đó là khi cái nội tâm của mình chưa được vững vàng thì mình cũng phải chuẩn bị cho mình một cái nơi ở cái nơi ở cái nơi ở đó đó để cho mình có được cái à, dễ dàng à, tập trung cái nội tâm của mình à, chánh niệm hoặc là định tâm trong một đề mục nó một cách dễ dàng bởi vì nếu như chúng ta à, ở một cái nơi quyên náo rộn rịp đó mắt chúng ta nhìn thấy cái cảnh tai chúng ta nghe âm thanh À, cái cảnh thinh rồi là à, những cái điều những cái giác quan chúng ta tiếp xúc với các trần cảnh rất là nhiều đó cho nên chúng ta khó có cái cái sự chuyên chú ở trong đời sống nội tâm của mình hơn à, khi một người vững rồi đó thì mình ở đâu cũng được mình ở đâu cũng được mình không đến nỗi mà để cho cái cái tâm của mình bị bị bị bị tán loạn cái điều đó là ở đây đó nói là một bậc thượng sĩ một bậc ẩn sĩ tức là làm tăng thượng tâm cái tâm mình tăng thượng tâm thượng ở đây đó là mình hiểu là cái vị đó có cái khả năng chứng thiền hoặc là đã thành tựu thiền rồi thành tựu thiền định tức là đã chứng thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền vì đó đã chứng chứng thiền à, cái đó được gọi là tăng thượng tâm mà trước cái thân thượng tâm đó, thì uh, trước tiên chúng thấy là cái phiền não của mình đó, nó dấy lên đó, từ ở cái sự cái tâm phóng dật của mình bởi vì nếu nếu nói theo di diệu pháp thì tâm si phóng dật và tâm si hoài nghi thì cái tâm si hoài nghi đó là cái tác nhân để tạo ra cái ác nghiệp và có thể sanh vào khổ cảnh nhưng mà cái tâm si phóng dật á, thì cũng là khởi lên cái chính vì cái sự phóng dật đó làm cho cái tâm của mình không có an tịnh và khởi lên những cái dục niệm khởi lên những cái sân hận à, khởi lên cái hoài nghi khởi lên những cái này cái kia từ ở những cái pháp bất thiện từ đó là mình tạo ra cái nghiệp bất thiện rất là nhiều tạo nên cái đời sống luân hồi khổ đau cho nên cái phóng vật á, nó là trạng thái trao đảo nội tâm mình thấy đó các cái bậc a la hán thì các ngài mới thật sự là đoạn trừ được cái tâm phóng vật nhưng mà một người mà chu tu chứng thiền đó thì quý vị biết là nhờ năng lực của thiền nhờ năng lực của thiền làm cho áp chế các cái tâm làm cho cái cái cái cái cái cái tâm của mình nó có cái sự an định hơn an tịnh hơn bởi vì trước khi chứng thiền thì ở trong cái giai đoạn thì quý vị biết rằng mặc dù là mình tu cũng bằng những cái tâm đại thiện thôi à, khi chứng thiền thì phải là những cái tâm thiện hiệp trí à, tâm thận tâm thiện hợp trí chứ không phải nói là tâm thiện ly trí được cho nên là khi mà mình chứng thiền đó thì tùy theo cái năng lực của thiền à, tùy theo cái cái cái thiền chứng của một cái vị hành giả nhưng mà điều trước mắt đó là cái tâm của một cái vị hành giả làm cho cái tâm nó không có bị phóng dật nữa phóng dật nó là trạng thái trao đảo từ nội tâm tức là chúng ta ngồi ở đây chúng ta ngồi thiền đây nhưng mà chúng ta nhớ cái này hoặc là nhớ cái kia đó hoặc là thậm chí có những cái cảnh mà chưa tới chưa có diễn ra mà chúng ta cũng suy diễn được à, rồi cái cảnh đã qua nó đã lâu rồi hoặc mới diễn vừa diễn ra hoặc là đang diễn ra thì mình lại nghĩ tới những cái cảnh đó thì những cái cảnh đó nó làm cho cái tâm của mình tức là cái tâm của mình do phóng vật tức là nó trao đạo nó cứ liên tục và trong kinh ví dụ nó giống như là một cái đống tro tàn à, cái đống tro tàn à, khi chúng ta à, quăng một vật thể gì vô cái đống tro tàn đó thì có lẽ là đống tro tàn nó sẽ bung tung tóe ra thì cái trạng thái tâm phóng vật là cũng như vậy đó Ừ, cái trạng thái tâm phóng dật cũng như vậy tức là khi mà ừ, cái tâm nó không được định tĩnh thì nó sẽ phóng nơi này nó sẽ à, dính mắt ở nơi này hoặc là dính mắt ở nơi kia thì từ đó cái cái cái cái phiền não dục tham nó có thể sanh khởi lên rồi cái phiền não sân hận nó cũng có thể sanh khởi lên à, bắt nguồn từ ở cái gì cái cái gì đó là tâm phóng dật cho nên à, thường đó quý vị thấy rằng là cái đời sống tu hành của một cái cái người tu của mình mình cũng phản nói khoan nói đến cái việc mà các bậc thánh đi mà mình nói rằng cái vai trò cái việc mà tu hành của mình hàng ngày à, nếu mà mình để cho cái tâm của mình nó cứ phan duyên theo trần cảnh phóng túng phan duyên theo trần cảnh thì rõ ràng cái nội tâm rất là bất an nội tâm rất là bất an cho nên bằng mọi cách thí dụ như bây giờ nè ờ, chúng ta ngồi ngồi thiền đi hay hoặc là chúng ta đi đứng nằm ngồi chúng ta có chánh niệm tỉnh giác tức là mỗi bước đi chúng ta đi chúng ta biết chúng ta đi ừ, chúng ta ghi nhận như vậy đừng để cho cái tâm của mình nó nó nó nó, nó khoan duyên theo trần cảnh và mình mình mình mình tập chú cái tâm định niệm của mình và à, cái tâm niệm định vào ở trong một cái cái cái đề mục đó và chánh niệm tức là cái sự ghi nhận những cái gì đang diễn ra à, như vậy thì ở đây đó quý vị thấy rằng khi mà mình có theo dõi cái đề mục mà mình mình mình mình mình mình, mình tập chú vào trong đó đó ví dụ nói trong cái thiền à, thiền định chẳng hạn tức là mình chọn lựa cho mình một cái đề mục mình ngồi một tiếng đồng hồ ở đây chúng tôi đang nói ở trên phương diện thiền chỉ cái trọng tâm của thiền chỉ là định tâm trên một đề mục thôi tập chú trên một đề mục ừ. thì mình ngồi một tiếng đồng hồ đi ừ, mình ngồi một tiếng đồng hồ nhưng cái tâm của mình nó an định được bao nhiêu thời gian ừ, để an định chúng ta nhìn lại coi cái tâm của mình được an định bao nhiêu thời gian nhưng mà dù là 10 phút 20 phút trong một giờ đồng hồ mình được an định á, thì chúng tôi nghĩ rằng mình vẫn có được cái sự an lạc mình nhìn lại cái tâm mình mình cũng thấy được à, có cái sự an lạc nhưng mà tâm mà nó khoan nhiên theo trần cảnh thì quý vị biết rằng nó có những sự bồn chồn nó có những sự lo âu ờ, có những sự rạo rực ở trong lòng của mình ờ, bắt theo các cái do tâm hướng đến cảnh ờ, tâm hướng đến cảnh bằng với cái cảnh phóng mà làm cho cái tâm mình phóng dật thì mình không có định tĩnh được hay là mình không có cái chánh niệm ở trong cái đề mục được đó thì cái tâm của mình nó rất là bất an à, bất an cho nên ngày xưa chúng ta thấy rằng à, phần lớn cho đến ngày nay cũng vậy phần lớn ngày xưa các vị đó là thích sống một cái nơi mà đời sống ngày xưa rất là đơn giản mà nó là rất là uh, rất là đơn giản mà các ngài là du phương đây đó à, du phương đây đó ngày nay trong cái hoàn cảnh sống á, thì chúng ta không làm được được vậy không được vậy điều kiện người ta không cho mình ở rài đây mấy đó được à, không phải rài đây mấy đó được à, rồi có nhiều thứ hạn chế có nhiều cái thứ ràng buộc mà chúng ta không thể làm được à, và do vậy đó thì à, khi mà mình nói đến à, để cho cái tâm được an tịnh thì trước tiên nên là mình phải định tâm trên một cái đề mục định tâm trên cái đề mục quý vị biết rằng là trước khi mà mình à, mình mình mình đạt được cái à, gọi là cái thiền chứng sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền đó thì mình phải đi qua cái giai đoạn của cái tâm thật sự là tương đối có cái sự an tịnh đó là cận tự ờ, cận định tức là upachara samadhi tức là cái định đó, đó là chúng ta cũng phải quân tập tôi luyện rất là nhiều ví dụ như là quý vị trụ tâm lấy một cái đề mục gì đó đề mục đất hay là đề mục ờ, nước hay đề mục gì đó thì chúng tôi nghĩ là cái đề mục gì mà mình thấy dễ dàng để mà mình hành trì ờ, để mình tập chú cái tâm của mình nhìn vào đó tức là con mắt mình nhìn vào đó nhưng mà tâm của mình là hướng vào đó tập chú vào trong đó không để tâm bị tán loạn À, thì mới có đến một lúc nào đó thì trong thanh tịnh đạo nói đó ngày bữa tháo câu sáng ngày nói đó là nó có những cái hiện tướng có những cái quan tướng tức là khi mà mình nhắm mắt lại thì những cái điều những cái cái hình ảnh mà mà chúng ta đang tập chú thường xuyên đó, đó nó cũng um, tỏ sáng ra những cái hào quang hay là tỏ sáng ra những cái uh, tự động nó nó nó nó tỏ sáng ra tự động chúng ta à, do có cái sự định tâm ở trong đó thì đó là những cái quan tướng những cái tịnh tướng bắt đầu là nó nó nó, nó xuất hiện rồi lúc bấy giờ đó thì cái tâm của mình á, mới thật sự là đạt được cái trạng thái gọi là cận định cận định ở đây đó là tâm nó cũng mới chập chởn thôi nó chập chởn định thôi à, chập chởn định nó định một thời gian cái bắt đầu là nó bị tán loạn nó bị khoan nhiêu theo trần cảnh rồi bắt đầu là nó cũng chưa vững nhưng mà nó đã có cái cái cái cái khả năng là đã định hơn là bình thường rồi đã định hơn bình thường rồi cho nên chúng ta thấy rằng à, khi mà mình nói rằng năm truyền cái đó năm truyền cái tức là tham dục cái à, sân độc cái trạo hối cái hoài nghi cái và hôn thủy cái à, tức là năm triền cái chữ cái ở đây đó là cái chữ nikwarana tức là những cái pháp mà che ngăn nội tâm của mình nó làm cản trở nội tâm của mình không thể minh định không thể sáng suốt từ ở năm cái triền cái đó tức là tham dục cái tức là cái che ngăn của cái sự tâm bị phóng dật ở trong các ngây ngục trong năm dục sắc thân hương vị xúc bị ừ. che ngang cho nên cái tham dục cái là như vậy ừ. do cái cái cái cái sự đeo níu theo bám dính theo các cái trần cảnh đặc biệt là sắc tinh hương vị xúc đó là tham dục cái nó làm cho tâm của mình không có thể an tĩnh được an định được và chính vì vậy cho nên là nó có sự bất an thứ hai nữa đó là cái dục cái cái cái cái pháp chân ngang thứ hai nữa đó là sân độc cái tức là cái trạng thái mà chúng ta nóng giận bực bội khó chịu đó à, chúng ta không phải đợi tới cái người này làm cho mình giận lên là sân hận không nhưng mà chúng ta không có hài lòng với một cái gì đó cái hoàn cảnh sống trong xung quanh chúng ta thì cái đó nó cũng là sân độc cái nó sẽ là khởi lên rồi À, nó đã đã khởi lên rồi cho nên cái người tu của mình là mình nhìn cái tâm của mình à, biết coi cái tâm của mình ra sao à, mình nhìn vậy mình biết cái tâm của mình nhưng mà cái phương pháp của thiền định là trụ tâm trên đề mục để giữ dán tâm mình vào trong đề mục để không cho các cái uh, tiền cái sanh khởi áp chế khi mà chứng thiền đó, thì thiền nó sẽ chi thiền đó, nó sẽ áp chế các cái tiền cái một tí chúng tôi sẽ nói về cái cái cái cái cái chi thiền à, rồi quý vị thấy áp chế các cái truyền cái thì cái sân độc cái nó khởi lên á, là mình không hài lòng bực bội thí dụ giờ bây giờ cái cảnh cái cái cái cái cái chỗ mà mình ngồi thiền nó nóng nực quá đi hoặc nó lạnh quá mình chịu nổi mình khó chịu khó chịu về thể xác thôi nhưng mà rồi là cái, cái tâm của mình nó cũng bất an khó chịu về về cái cái cái cái môi trường lạnh đó hay hoặc là mình khó chịu bởi vì cái tê nhất gì đó ở đây chúng tôi đang nói trên phương diện thiền chỉ thiền định à, trên phương diện định định trọng tâm của thiền định là trụ tâm trên đề mục hay là tập chú trong một đề mục ừ, ừ. còn trên phương diện thiền quán thì đó là phải là ờ, nhờ chánh niệm ừ, chánh niệm chánh niệm tức là cái sự ờ, ghi nhận biết rõ những cái đang diễn ra thuộc thân và tâm mình ờ, chánh niệm là như vậy Rồi lâu ngày chày tháng thì chánh niệm tỉnh giác nó được phát triển mạnh thì ờ, tuệ nó mới sanh khởi lên thì bây giờ chúng tôi xin nói như thế này cái triền cái thứ hai đó là sân độc cái nó cũng là pháp chen ăn mình bực bội lên mình khó chịu lên chen ăn cái tâm mình và cái triền cái thứ ba nữa đó là trạo cử trạo cử là sao nó cũng là vừa trong cái trái của của của của gần như là phóng vật nhưng mà nó trạng thái dao động trạng thái nó trạng thái bồn chồn nó trạng thái lo âu à, cái trạo cử là như vậy có những chuyện mà chúng ta ham thích yeah. Dạ, có những chuyện chúng ta ham thích ham thích một cái gì đó mà tâm của chúng ta bất an có một những chuyện mà chúng ta không hài lòng với một cảnh gì đó thì tâm của chúng ta cũng bất an à, bất an đó là trạng thái của trạo cử à, trạo cử như vậy thì cái trạo cử là pháp thứ ba để là che ngăn nội tâm nữa rồi à, che ngăn nội tâm nữa mà. rồi cái trạo cử thứ tư đó là đang nói đến cái cái nghi hoặc à, cái nghi hoặc tức là thí dụ như bây giờ mình mình mình mình mình hành thiền đi à, mình hành thiền nhưng mà rồi đó là mình à, phân vân không biết là ừ, mình hành như vậy có đúng hay không không biết có những cái nghi để nó mở mang cái trí của mình nhưng mà có những cái nghi là mình không có quyết định cho một cái gì hết tức là mình không có quyết đoán cho một cái gì ở đây nó là trạng thái phân vân lưỡng lự cho nên là ngay cả cái việc mà mình phân vân lưỡng lự trong cái pháp mình hành á, cái trạng thái từ nội tâm của mình á, hành á, ờ, thì nó cũng là cái trở ngại của mình rồi yeah. Dạ. nó cũng là cái sự trở ngại của mình rồi. cho nên là mình mình không thể quyết không thể quyết thì cái trạng thái nghi này đó thì nó giống như là một cái người mà chúng ta đi qua ngã ba đường đó ờ, chúng ta cũng không biết là đi ngã nào chúng ta cứ đứng lần chần lần dần đó hoài chúng ta không biết là đi bên ngã bên trái hay đi ngã bên phải hay là đi đường thẳng chúng ta cũng không biết được cho nên nó nó cứ làm cho chúng ta cứ phân vân lưỡng lự chúng ta không có quyết đoán cho một cái việc gì ấy. thì đó cũng là cái sự trở ngại cho cái đời sống tu hành đặc biệt là đối với một cái người thiền tập thiền tập và cái à, cái trở ngại cuối cùng tức là tham dục tham dục cái tham dục cái tức là cái tâm của mình hướng đến năm cái trần cảnh nhà nhớ là mắt thấy nè à, cái cảnh đó chúng ta thấy nó lâu rồi tự nhiên bây giờ chúng ta trạng lại hay là có những cảnh mới đây cũng vậy nó tràn lại thậm chí có những cảnh chưa tới nữa mà chúng ta cũng diễn tưởng chúng ta cũng nghĩ lại những cái điều nghĩ những cái điều đó nghĩ tưởng đến những điều đó thì đó là tham dục cải về sắc rồi âm thanh à, thinh à, âm thanh nghe âm thanh à, âm thanh xa âm thanh gần âm thanh à, từ lâu rồi hoặc là âm thanh đang diễn ra à, đang đang đang diễn ra quý vị thử ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi, ngồi thiền đi cái tâm của mình ngồi thiền mình ngồi thiền tự nhiên là mình bình thường ấy, thì do các cái cảnh vật cái tâm mình nó khoan nhiên theo trần cảnh ấy, thì mình ít có khi nào mình thấy được cái ờ, cái cái cái cái cái, động tịnh à, cái cái cái cái cái, tiếng động tù mặc dù là rất là nhỏ rất là xa rất là vi tế nhưng mà chúng ta không thấy đâu không nghe đâu nhưng mà thử chúng ta có một cái sự gom tâm tịnh tịnh trước chứ thì bây giờ đó là cái cái, cái động đó cái tiếng động nó từ một chút khởi lên thôi thì nó cũng là để cho chúng ta chú ý nè nhưng mà cái tâm mình á tại cái tâm mình phan duyên theo trần cảnh mà cho nên là nó có thể là cái cảnh đó làm chúng ta thích thú ờ, từ tiếng tiếng à, mắt thấy từ cái tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm và thậm chí ý suy nghĩ luôn tâm mình suy nghĩ luôn mình suy nghĩ tự nhiên mình nhớ lại cái cảnh cái cảnh nó đã qua rồi thì nó làm cho cái tâm của mình nó, nó, nó, nó, bám theo các cái trần dục theo cái ờ, dục trần ấy, theo cái dục trần ấy. như vậy thì cái đó là cái sự bất an bây giờ chúng tôi xin nói đến là năm cái triền năm cái thiền chi năm thiền chi nó sẽ đối lập lại hay là nó sẽ đối trị lại với năm cái triền cái à, với năm triền cái năm thiền chi nãy chúng ta nghe là năm triền cái đó là tham dục cái sân độc cái trả hội cái quậy nghi cái hôn thủy cái đó ờ, cái trạng cái cuối cùng là cái trạng thái mà chúng ta nói đến hôn thủy tức là trạng thái nó mệt mỏi bây giờ nè quý vị mà tâm của mình mà mình mình mình mình mình ờ, một cái trạng thái tâm đó là mình bình tĩnh như thế này thì tâm mình nó phan nhiên theo trần cảnh phan nhiên theo trần cảnh cái phóng vật á cái cái cái cái phóng vật à, nó là trạng thái phan nhiên theo trần cảnh nhưng mà khi mà mình mình mình có một cái sự uh, định tĩnh thì mình bám sát vô đề mục mình bám sát vô đề mục nhưng mà một trạng trạng thái thứ ba nữa đó là trạng thái mà mình rơi vào cái trạng thái mà mà mà mà hôn trầm thị miên ấy, thì chúng ta không có minh tịnh không có minh định được cái đề mục của mình tức là mình không có theo dõi được cái đề mục của mình mà bây giờ nó rơi vào cái trạng thái hôn trầm và thị miên mình ngồi mình buồn ngủ à, mình không có theo dõi được cái đề mục nó không phải là tốt à, nó cũng là cái sự trở ngại chứ à, cho nên là khi mà tâm của mình nó à, khi mà thân của mình tâm của mình nó làm biến suy nghĩ làm biến hướng đến cái cái đề mục và cái thân của mình nó nó trạng thái giả dự mệt mỏi và buồn ngủ đó thì nó làm cho mình không thể minh định được cái đề mục mà mình đang theo dõi à, nó là trở ngại nữa thì cái năm truyền cái là như vậy đó thì bây giờ á, khi nói đến năm truyền cái thì phải có năm cái chi thiền để đối trị à, trong kinh á, mô tả đó là cái truyền cái cái cái chi thiền tức là chúng ta nói là tầm tứ hỷ lạc và định à, thì cái cái chi tầm á, cái chi tầm á, nó có cái khả năng để áp chế các cái triền cái đặc biệt là trạng thái hôn trầm chi tầm chúng ta nghe đọc ở trong chánh kinh đó, nghe trong chánh kinh thì vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh à, có tầm có tứ à, đó là ta đang nói đến cái vị mà sơ thiền như thiền đó sơ thiền đó thì nói như vậy thì như vậy chúng ta thấy rằng à, cái vị chỉ theo ly dục ly ác bất thiện pháp từ từ cái tâm của mình nó nó từ bỏ những cái cái cái suy nghĩ và tâm hướng bất ác bất thiện pháp đó và tham dục sân độc gì đó à, ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc tức hỷ lạc ở đây đang nói hỷ lạc ở trong thiền đó à, hỷ lạc một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh cái tâm của mình phải ly dục thì nó mới có thể là uh, sinh khởi lên những cái chi thiền như vậy và sơ thiền chi tầm á, nó có cái khả năng để áp chế cái triền cái hôn trầm chi tứ á, thì nó có cái khả năng để chi tứ là gì chi tầm á, là hướng đến hướng đến cái đề mục một cách sao sát nhưng mà chi tứ nó là một trạng thái bám sát vào bám sát vào ở trong cái đề mục ờ, chi tứ nó có cái khả năng đối trị được cái cái gọi là hoài nghi cái hoài nghi cái rồi chi hỷ đó thì có khả năng để đối trị lại cái sân độc cái à, chi lạc thì à, có cái khả năng để đối trị lại với lại cái tạo hối cái và chi định thì à, có cái khả năng để đối trị lại với cái tham dục cái tham dục cái như vậy thì chúng ta thấy là nói là năm chi thiền thì chúng ta đang nói đến năm cái loại truyền cái là năm cái pháp để nó đối lập lại và năm chi thiền sanh khởi lên thì tự động nó loại bỏ nó loại bỏ ở đây đó mặc dù là chúng ta nghe là giữa thiền chỉ và thiền định và thiền quán đó, thì cái thiền quán đó, thiền chỉ đó, nó cũng chỉ là năng lượng của sự áp chế tạm thời ờ, năng lượng của sự áp chế tạm thời nhưng mà rồi đó thì quý vị biết không ngay cả cái việc mà mình tu mà đắc tuệ à, tu thiền quán cũng vậy cũng cần phải có cái định tâm ở đó định và tuệ phải đi đôi mặc dù lúc bấy giờ cái người tu tập thiền quán thì phải có niệm và tuệ nhưng mà trong đó phải có định à, trong đó phải có định cho nên chúng ta thấy ở trong bát chánh đạo đó nhà chúng ta thấy ở trong bát chánh đạo đó nhà ở trong bát chánh đạo đó thì chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định nó thuộc về phần định học nó phần định thuộc phần định học chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thuộc về phần định học à, định học còn chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nó thuộc phần giới học nhưng mà chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về phần tuệ à, chúng ta thấy như vậy như vậy thì ở đây là khi một người mà định tâm á, thì lúc bấy giờ nó sẽ áp chế các cái triền cái đó à, sân độc cái tạo hối cái rồi hoài nghi cái hôn thủy cái rồi tham dục cái nó lần lượt như vậy nó sẽ đối trị và khi nó đối trị rồi thì không còn có những cái chi thiền đó nữa thí dụ như chúng ta đó là thiền bần à, thiền từng vượt bậc vượt bậc là chúng ta bỏ bậc đó bỏ bậc thí dụ như là bây giờ mình nói là chứng sơ thiền thì có tầm có tứ ờ, khi mà tầm tứ sanh khởi lên á, ờ, thì nó đối trị được cái gì ờ, hôn trầm và hoài nghi đi nó đối trị được hôn trầm và hoài nghi thì cái chi thiền đó, đó nó sẽ không còn nó sẽ vượt lên thì bây giờ đạt đến cái trạng thái của nhị thiền thì lần lượt giống như chúng tôi nói nè có những pháp đối lập thì có những những những pháp đối có pháp có pháp ngăn che thì có pháp đối lập mà khi đã dứt được những cái pháp đối lập có pháp, dứt được cái pháp ngăn che thì không còn cần có cái pháp đối lập nữa ý chúng tôi muốn nói là như vậy cho nên cái chi thiền nó sẽ vượt qua rồi nó bỏ bỏ bớt và cuối cùng chỉ còn xả và định chỉ còn xả và định thì ở đây đó đang nói đến cái người mà đắc được cái gọi là tăng thượng tâm á là cái người chứng sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền à, mà trước tiên đó là à, cái cái cái cái trạng thái phóng dật nó được được được tu tập được trao dồi mà ở đây à, chúng ta nói đến các cái bậc thánh tức là bậc a la hán hay là ngày xá lợi phất chẳng hạn cụ thể là ngày xá lợi phất chẳng hạn thì ngài á, là vừa đắc định và vừa đắc tuệ tức là về thiền định á, về thiền á, thì ngài đã chứng các cái tầng thiền À, chứng các cái tận thiền nhưng mà về tuệ quán à, về tuệ để mà ngài chứng à, thì ngài đã chứng thành tựu được quả vị a la hán đó là như vậy thì ở đây đó cái phóng vật được được được do cái sự tu tập cho nên phóng vật được được tiêu trừ và cái con đường mà đưa đến cái chánh trí tức là đạt đến cái chánh trí giải thoát đó chánh trí giải thoát của một cái vị đó thì đấy giờ đó là ở đây chúng ta đang nói đến các cái bậc mà mặc dù là nói đến cái chánh trí giải thoát thì mình nói con đường đưa đến chánh trí giải thoát thì là chỉ cho các cái bậc thánh mà mình hiểu ở đây như là bậc thánh tu đà quần tư đà hàm a na hàm nhưng mà đạt đến hoàn toàn cái con đường mà gọi là chánh trí giải thoát đó thì ở đó được nói đến cái quả vị a la hán và quả vị a la hán như vậy thì cái điều đó khi mà tâm được dứt trừ những cái sự ờ, bằng với cái năng lực của thiền ờ, thiền định bằng với cái năng lực của tuệ quán ờ, thì vị ấy sẽ đoạn tận những cái cái, cái, cái pháp chướng ngại cái pháp chướng ngại mà bắt nguồn từ ở chị à, sầu muộn rồi à, phóng vật rồi à, là cái tâm đạt được cái sự ờ, an đặc biệt là cái đạt được cái cái cái ờ, thường xuyên đời đời sống nó thường xuyên à, tức là giống như một người mà đạt được cái gì đạt được cái cái sự giữ được cái đời sống chánh niệm một cách thường xuyên mạnh mẽ như vậy chúng ta đã đang tu hành đó, đang tu tập đó có nghĩa là chúng ta đang tập có nghĩa là chúng ta đang tập thì có lúc đó, có khi đó thì chúng ta được chánh niệm có cái niệm tốt chánh niệm tốt nhưng mà có có lúc đó, thì chúng ta cũng bị thất niệm và cái điều đó, đó chúng ta cũng phải làm đi làm lại hoài cho đến đến lúc lúc nào đó thì cái chánh niệm chúng ta đủ vững mạnh đó, thì nó mới có đủ sức để tuệ phát sanh để đoạn trừ phiền não để đoạn trừ phiền não khi mà mình nói đến cái đời sống độc cư của các vị thánh ngày xưa đó thì đó là cái hình ảnh mà mình biết ở đây đó là cái chỗ để cho chúng ta nương tựa để cái hình ảnh đó để chúng ta thấy rằng là cái việc mà đạt được cái an lạc giải thoát từ nội tâm đó, thì phải là cái sự tôi luyện rất là nhiều với nhiều cái công phu Ờ, chứ cũng không phải là là một thời gian ngắn nào đâu mà mình cũng phải tôi luyện hoài vậy giống như là các cái thiện pháp ở trong tâm của mình mình cần phải phải trao dồi hoài ờ, chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ cần một cái khởi niệm bất thiện khởi lên thôi thì hàng loạt tâm bất thiện nó khởi ra à, nó sanh khởi lên là như vậy nhưng mà chúng ta có nhờ cái cái cái cái niệm khởi niệm thiện đó chúng ta khởi lên đó, thì cái tâm tâm thiện đó nó có thể lớn được lớn mạnh và bây giờ đó là nó áp chế các cái cái cái niệm bất thiện nó không thể sanh khởi lên được giống như trong kinh rằng là gì hả mà mà, mà, mà, mà, mà minh sanh thì thì thì vô minh diệt ánh sáng xuất hiện thì uh, bóng tối sẽ sẽ tiêu dật nhưng mà ngược lại chúng ta để cho bóng tối nó nó, nó xuất hiện á, thì ánh sáng sẽ bị giảm dần đi sẽ bị mất dần đi thì cái người tu của mình á, là sao chúng ta học cái hạnh của bậc thánh ví dụ như điển hình như hôm nay đó chúng ta học cái hạnh của ngài xá lợi phất chẳng hạn à, thì ờ, nói đến cái bậc ẩn sĩ tức là chỉ cho các bậc mà đạo cao đức trọng tức là chỉ cho các cái bậc thánh hay là những cái bậc mà thích đời sống độc cư độc cư trong cái nghĩa hai nghĩa ẩn sĩ tức là chỉ cho độc cư trong hai nghĩa ý nghĩa thứ nhất là mình phải tâm mình phải quan hỷ ở trong cái nơi cái nơi thanh vắng cái thứ hai nó độc cư ở đây đó là tức là cái nội tâm thật sự có được cái sự an tịnh nhờ cái gì nhờ cái đời sống có chánh niệm nhờ đời sống có có định tâm à, có định tâm sự thật ra đó à, khi mà mình mình mình à, mình chứng thiện hay nói cách khác tức là mình chứng đạo quả đó. nếu không chứng thiền thì không chứng đạo quả thì mình chứng không không chứng đạo quả thì mình chứng thiền thì buộc là ở trong ngũ quyền của mình nó phải được đầy đủ nó phải được uh, được uh, nó phải được song hành nó phải được song hành nó song hành ở đây đó là mình nói là ngũ quyền nó phải phải cân đối với nhau uh, ờ, chứ nó không thể nào thiếu ngũ quyền ở đây tức là tín quyền tấn quyền niệm quyền định quyền và tệ quyền tính tấn niệm định tuệ phải được đầy đủ à, chứ không phải là à, là, là là là cái này nó, nó, nó hơn cái kia và cũng không thể cái này kém hơn cái kia mà trong năm cái đó đó năm pháp này không thể thiếu một mà nó phải đầy đủ năm quyền đầy đủ năm quyền và năm quyền này đó nó phải lớn mạnh đồng đều với nhau thì mới có cái khả năng đưa đến cái việc mà mình chứng thiền hay chứng đắc được đạo quả à, chứng đắc được đạo quả cho nên á, chúng ta hiểu một điều đó là cái mà làm cho ta bất an khổ lụy ở trong đời sống hiện tại này nè, bắt nguồn từ ở phiền não mà ra mà trước tiên đó là do cái tâm không tu tập của mình mà cái tâm phóng vật đó cái sự tu tập của mình không có đó cho nên cái phóng vật này cái tâm phóng vật nó là trạng thái trao đảo từ nội tâm cho nên là tham sân si tà kiến hoài nghi ngã mạn nó sanh khởi lên rất là nhiều sanh khởi lên rất là nhiều nhưng mà cái người tu của mình là làm sao để dẹp đi cái sự phóng dật cái tâm phóng dật đó để chi cái phiền não nó không có dấy lên nè à. à. phiền não nó không có dấy lên nè à. thì cái người của mình mà khi mà phiền não nó được tạm thời dấy vắng lặng đi chúng tôi nói ở đây là tạm thời vắng lặng là nhờ năng lực của thiền thì ít ra đó là mình có được cái sự an vui rồi nhưng mà cái người mà đạt được cận định là một cái trạng thái bắt đầu chuẩn bị cho đạt được cái kiên cố định tức là cận định là trạng thái định mà nó chưa được vững nó giống như là một đứa trẻ mà mới biết đi vậy đó ờ, mẹ thả xuống rồi tay dịnh dịnh buông vừa buông ra thì cái đứa trẻ nó bước dài ba bước nó té cái ịch xuống vậy đó rồi mẹ đỡ lên rồi buông ra đó thì nó bước dài ba bước té cái ịch thì cái định mà gọi là cận định đó, nó giống như cái trạng thái vậy. định nó còn non nớt định nó còn yếu đuối chưa được vững nhưng mà cái định mà nhờ cái định mà ờ, cận định đó, đó thì nó mới đến Appama Samadhi tức là cái kiên cố định à, tức là cái trạng thái mà đắc định được gọi là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền cái định đó thì gọi là định kiên cố cái định này thì nó khó có bị bị bị bị bị bị bị thất bại hay là khó có bị mà ngã gục à, chính là nhờ cái gì cái năng lực của thiền à, các cái chi thiền sanh khởi lên để nó áp chế à, nó áp chế các cái triền cài từ đó đó thì cái vị đó mới có cái tuệ quán yeah. vì đó mới có cái tuệ quán cái tuệ quán đó ở đây chúng ta thấy cái câu mà gọi là ờ, trên con đường đạt được chánh trí trên con đường đạt đến chánh trí tức để đạt được cái tuệ quán thì vị hành giả đó cần phải nỗ lực công phu rất là nhiều vậy từ cái cái tuệ quán nó sanh khởi lên tức là cái tuệ do định đã có thì tuệ quán nó chuyển qua cái tuệ quán để rồi đoạn trừ cái phiền não uh, chứng đắc được cái đạo quả giải thoát đó thì điều đó nó, nó đòi hỏi là phải trải qua rất là nhiều cái công phu uh, tu tập của một vị hành giả nhưng mà chúng tôi muốn nói một điều đó là ở đây đó là khi mà mình nội tâm mình có được sự an tịnh thì ờ, giữa cuộc đời này mình có được sự an vui ờ, nhờ mình thông lý quán lý về cuộc đời này qua lời dạy của Đức Phật quán về vô thường quán về sự khổ quán về bất tịnh quán về vô ngã những cái quán đó, chúng ta có giáp phải cuộc đời thì chúng ta cũng được an vui hơn nhờ chúng ta có cái, cái sự suy si quán ở trong lời dạy của Phật cái thứ hai là mình có thực tập bằng cái sự trải nghiệm của chính mình à, qua phương pháp thiền à, qua phương pháp thiền thì mình phải tự đặt hỏi lại cái câu hỏi cho mình mình có thích cái đời sống độc cư hay là thích cái sự ràng buộc là giữa cái này và cái kia đó mà chúng ta không có quyết đoán cho một cái cái gì đó thì dĩ nhiên là chúng ta khó thành tựu rồi và chúng ta có những cái sự xáo trộn trong cuộc sống và hả có sự xáo trộn trong cuộc sống thì cái điều cái cái sự bất an nó diễn ra trong đời sống này nó rất là nhiều rất là nhiều cho nên là mình đọc lại hình ảnh của các vị thánh cũng như là các vị ẩn sĩ ngày xưa đó thì các vị sống ở đâu cũng vậy chúng ta thường là nói rằng mình được cái này được cái kia thì mình sẽ được hạnh phúc nhưng sự thật ra là cái hạnh phúc mà mình có được là do những cái thứ đó mang lại cho mình còn cái người mà mà có cái sự thiền tập đó uh, ờ, trao dồi cái thiền tập đó, thì cái sự an lạc từ nội tâm của họ thì cái cái an lạc mà từ nội tâm đó, thì cái an lạc đó nó nó vững chãi hơn ờ, và thực thụ hơn là của mình À, chứ không phải điều gì khác mang lại cho mình mà của mình tự mình à, nó có cái sự an lạc à, từ bắt nguồn từ ở cái nội tâm mình có cái sự an tịnh là như vậy thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái cái bài học hôm nay để rồi chúng ta rút ra cái cái suy gẫm ở trong cuộc sống rồi mình chọn cho mình mình chọn cho mình một cái đời sống làm sao để mình được an tịnh à, từ nội tâm à, chúng ta có làm gì làm thì cũng là để hướng đến cái đời sống đạo hạnh của mình thôi à, là như vậy dù chúng ta là ở trong cái vai trò của một người cư sĩ hay là chúng ta là một cái vai trò của một cái cái cái bậc cái cái cái vị xuất gia cũng vậy tức là mình làm sao hướng cái nội tâm mình có được cái sự an tịnh thì chúng tôi nghĩ điều đó rất là tốt rất là tốt cho chúng ta chúng tôi xin dứt lời ở đây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 quá khăn ma quên nơi đà sở Bhagavato Sapa Mangalam Rakhantu Sapede Vatasapadhamma Nupha Venasada Sati Kawan Tuite Bhagavato Sapa Mangalam Rakhantu Sapede Vatasapasangha Nupha Venasada Sati Kawan Tuite Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hỗ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành và dạ, sa thú, sa thú lành thai chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh thượng tọa pháp tân đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng Ya ne quá ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hình ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta sót thiên ca ron te tha vi ha ra đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca